cuối cùng được trở thành con người Anh nhang chào các bạn, đây là Tâm Bì Các bạn ơi, hôm nay là video thứ hai makeup của Tâm Bì nhé <laughs> Hôm nay thì Tâm Bi sẽ lấy chủ đề makeup đi làm Makeup đi làm mà kiểu hơi dịu dàng luôn nhé Cho nên hôm nay Bi sẽ lấy màu chủ đạo là màu nâu Màu nâu cũng có rất nhiều màu trong đó đúng không các bạn Ok vậy thì á từ đầu chúng ta sẽ sử dụng kem chống nắng Tại vì Bi đã skincare hết rồi Bây giờ mình sẽ dùng cái sản phẩm này Ta nhăn Đây là kem chống nắng Cushion này sample của Unique Me Rồi chúng ta tốn cái này nha uhm, Hôm nay sẽ xem gừng này vì gừng này to lắm đẹp Ồ, Sao dạo gần đây ở nhà thôi mà mặc uhm, mặt đen quá ta Đã hiểu Ngày càng đen hơn Ok chúng ta tốn đều đặn vào Chúng ta tấn ra vào mặt đều đặn nhé Bây giờ giống như mình đã bôi kem nền hết rồi nè hơi trắng trắng và hoa học hơn đúng không cho nên á, à, các bạn nhớ rằng là mình phải bôi kem chống nắng vào cổ nữa tại vì không dùng thì chỉ có mặt mình trắng giống như con trướng này <laughs> ok vậy lúc nào các bạn cố gắng để cổ mình dài dài như thế này thì thói quen này sẽ làm các bạn thấy cổ dài hơn và đẹp hơn ok bây giờ mình sẽ sử dụng Misha Signature Essence Cushion số 21 nhé cái này bi thường xuyên sử dụng em là những đơn đi làm đơn giản hơn nè make up này là make up kiểu đơn giản hơn tại vì những người mà muốn trang điểm đậm hơn thì bình thường là dùng kem nền sau đó trước khi sử dụng kem nền này là dùng foundation này còn cái cái gì ta cái um, nhiều thứ lắm nhưng mà Bi cũng biết cách đố mà thực sự thích trang điểm như thế này Thực sự bây giờ mới dài rồi Mình phải trang điểm một tiếng thì cảm thấy thế nào nope. không muốn đâu Nên nên makeup này là dành khoảng 10 phút thôi 10 đến 20 phút nhé Xong rồi nếu mà trang điểm quá nhiều là mệt quá Ok hơi được rồi đúng không Cho nên á Giờ mình sẽ làm hài hòa mặt với cái sản phẩm này Photoshop cái này ờ, Vi thường sẽ sử dụng để trở thành 3D trở thành mặt mình 3D này bây giờ là 2D rồi dùng cái này sẽ được trở thành 3D rồi nhé à, ờ, các bạn cứ vẽ mũi nè cắm mũi nè đây chỗ này á ta đo tấn bằng cái ờ, ngón tay thứ tư <laughs> Đây là bí quyết của Bi Ngón tay thức là thực sự giỏi nhất ừ. tán là nhẹ nhẹ nhẹ thôi chứ đừng có xóa nha Bây giờ là có mũi rồi Có mũi rồi, Bi làm mũi này Ok Rồi các bạn muốn che chỗ nào đó thì dùng cái này luôn chỗ nào ta hay là chết tất cả ta này, này. Ờ, à, chỗ này có cái dài quá không thích như này chỗ này cũng <laughs> không thích này cắt tất cả đi trời ơi giống như bà già ok rồi em muốn che cái um... à, không biết nữa chơi tất cả không được đâu ok giờ bây giờ dùng cái trang điểm xong nhanh lên Ok, wow Bây giờ có 3D rồi nè <laughs> Nambi 3D Ok, vậy thì á Bi sẽ sử dụng kem che khuyết điểm Kem che khuyết điểm này là của Silky Girl Ok Cái sản phẩm này sẽ che tất cả mọi chỗ mà Bi không thích này Các bạn cứ xem nhé Đây, mình bấm cái đùi một hai Sẽ nấp ra ờ, vì muốn che chỗ này nè vì hé là còn môi mình có quá nhiều màu nấu của siro siro luôn còn đây là loại hơi nâu nâu cho nên vì muốn che tất cả thường thường á mình dùng ngón tay tại vì bây giờ tăng trưởng video làm mà ai mà hễ là nói nhiều đồ cụ để trang điểm hả nhưng mà thực sự đối với Vi thì sáng giờ mình mới dậy rồi mệt quá không còn làm quá nhiều thì vì những cái, cái khuyết điểm trước đã thì cái nhân chung này của mình sẽ thấy rõ ràng hơn và sạch sẽ hơn đúng không hài hòa rồi đúng không rồi á đi sẽ làm chấm may chấm may này cũng hôm bữa đã sử dụng rồi của Hoppy Girl nhé Ok, Hopi Hopi con màu đen Ra đi, ra đi Ok Đây, mình sẽ vẽ từ cái đầu Các bạn phải biết là nhân ngoài của trong mày mình như thế nào Của vị trí hơi uh, hơi ngang Thì uh, hơi ngang với lại không có cái đầu nhiều Cho nên bị phải vẽ cái đầu nhiều nhiều vào nhưng mà mình phải vừa xóa vừa làm nữa để làm nó tự nhiên hơn ok cứ nếu mà các bạn không có nhiều lồng vào trong mày thì các bạn phải tự vẽ bằng cái này luôn cố gắng vẽ mỗi từng cái luôn nhá ừ, được lầm rồi bên ngược lại nữa nha tôi vẽ tự vẽ rồi một hai tự vẽ mỗi từng cái rõ ràng sau đó cảm thấy không tự nhiên chỗ nào cảm thấy không tự nhiên thì các bạn xóa nhé ngoài Vi hơi xa nhau cho nên Vi cảm thấy vậy là Vi sẽ thêm màu ở cái đầu nữa đúng không? ok, tự nhiên hơn rồi đúng không? Xong rồi, xong trong mày rồi Vi sẽ vẽ mắt nhé À, trước khi vẽ mắt là mình phải phấn mắt chứ đúng không? from MAC Chị hôm nay sẽ <laughs> dùng một cái sản phẩm hơi mắc tiền Trời cái này là chị đã tặng rồi Chị tặng cho kia là AA7 của MAC Powder Blush này Rồi á sẽ tạo màu bằng một cái blush Một cái cọc nào đó bình thường Cái này Vi không nhớ mua ở đâu Nhưng mà rất bình thường nha, rẻ tiền nữa Ok oh, Sử dụng đầu tiên Các bạn cứ lấy ra mới lần Sau đó lại là để trên mắt luôn nè để mà phấn cái trên mắt của mình cứ làm thoải mái đi ba lần để tô màu thôi ồ tự nhiên này để lên trên mắt nữa nha đến chỗ này sau đó ở dưới mắt nữa như thế này nói chung cái này cũng là một cái quá trình làm mắt mặt mắt và mặt của mình 3D hài hòa hiểu không ừ. nói chung bây giờ có bồn rồi bóng bọng à, mắt à, làm bọng mắt rồi nha sau đó bên ngược lại nữa trang ờ, điểm mất nhiều thời gian nhỉ dù bị vừa vừa giấy thì vừa trang điểm nhưng mà bình thường làm như thế này sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút thôi các bạn cũng xem kỹ rồi lần sau cứ thử luôn chưa bây giờ chị có thể là hơi ghê nhưng mà xong thì chắc chắn là đẹp rồi thứ hai á thứ hai mình sẽ dùng A97 MAC eyeshadow à, A97 MAC eyeshadow nhé dùng một, một dùng một cái cọc nhỏ hơn rồi nhá ừ. Ôi, dùng cái ngược lại rồi anh thấy đau lòng quá rồi lần này á lần này thì chỉ phấn trên mắt thôi chứ không dùng một rộng hơn bây giờ là làm mỏng hơn nha à, tiếng việt nói khó quá uhm, giống như thế này nè cho nên là bây giờ tổ một cái màu nâu rồi ok giống như là mình đang vẽ mắt bằng cái shadow này cũng tự nhiên này bên phải nữa nhé bên phải nữa nhé có nghĩa rằng là đang vẽ mắt bằng cái màu nâu này Vừa form mắt Nói chung là quá trình này là vừa form mắt vừa là vẽ mắt này được rồi đúng không? Nhưng mà nếu mà thấy nó quá thì cứ xóa xíu bằng ngón tay là cũng xóa được đơn giản Xong rồi, ok, wow Cuối cùng mình sẽ sử dụng Mammoth Creamy Eye Color Balm số 1 Sweet You Đau quá Ok, ta nha sẽ cũng vui cái này để làm kim tuyến đều đặn kim tuyến xíu thôi nha ở giữa của hai màu này mình cứ vẽ vào ở giữa của hai màu này nhé khoảng ba lần sau đó chỉ mất nữa để làm bốn mắt nữa bên ngược lại nữa này nữa hai ba wow ôi giỏi thế không <laughs> nay đi làm giỏi quá nhỉ rồi thì sắp xong rồi đó bên chỉ có vé mắt là được nha các bạn đây nha đây là một cái sản phẩm mà Kiss Me Heroin Make Smooth Liquid Eyeliner dài dạ, quá <laughs> ok cứ vé bình thường trên hai miệng của mình đây là một có quan trọng là mắt mình được dài và to ra và làm hài hòa là quan trọng nhất cho nên bây giờ Vi đã vẽ đến chỗ này rồi hơi dài đúng không ok được rồi Ô, sao hôm nay giỏi quá ta <laughs> ừ. rồi đây là mascara màu nâu của Misha thì các bạn dùng cái này không phải chỉ dành cho lông mì mà là dành cho trong mày nữa chúng ta sẽ vẽ trong mày nữa nha kiểu rằng là nó sẽ làm thêm màu cho trong mày của mình đặc biệt là cho thêm màu nâu ôi chết rồi <laughs> à, ai cũng có sở thích sở thích mày của mình trước luôn, rồi bị xóa rồi cái gì cũng xóa rồi làm lại là được này nữa nữa trường trường đi được khoảng năm lần này yeah. Dạ, thế là được làm rất dài uh. giờ biết sẽ dùng cái blusher uh, face touch stick của Oscar nhưng mà có copy này cái sản phẩm này thì bị hết rồi bây giờ không sản xuất nữa cho nên bi chỉ có một cái thôi nè yep đó là màu hồng mà hơi nhẹ nhẹ cho nên bi đang nghĩ là cái này hợp với color mình đi làm 1, 2, 3, 4 Chấm sau đó mình cắm ra bằng ngón tay nhé Mình ít ít sau đó cộng cái kiến thì mình thêm luôn Mình được nhẹ nhàng rồi Còn cái cộng chắc là có thể thêm xíu nữa này Mình vào mình thêm Kéo dài đến vòng má Kéo dài đến má mình. Ok làm đến đây cũng được 1, 2, 3, 4 Nè Các bạn thêm xíu rồi Ok Sau đó cuối cùng được trở thành con người cuối cùng được trở thành con người được trở thành con được trở thành con người rồi tại vì cái này giống như không có chất này ừ. không có màu nãy giờ xóa tất cả rồi cho nên thấy là không có gì nhưng mà biết sẽ tô màu bằng cách <laughs> hệ là thì không biết rồi à, Hopica Color reveal Lipstick ba sáu Yeah Cái này bán ở Hàn Quốc là khoảng 100 nghìn Tại vì là một cái môi của mình tự nhiên nha Nói chung là các bạn phải vẽ hai cái nuôi này hai cái núi nha đó hai làm hai núi rồi đúng không sau đó là à, hai đuổi chỗ này hai đuổi chỗ này nhưng mà các bạn cố gắng làm môi của mình to hơn nói chung là ở trên đường của môi mình này như thế này sau đó đỏ màu ok được chưa rồi ở dưới thì vẫn giống nhau nhưng mà mình phải vẽ vào chỗ này để môi của mình to hơn vì môi vi nhỏ này nhiều rồi sau đó tẩu màu ừ. rồi um, thẳng um, tập tự nhiên đúng không ừ, thấy mũi của mình to hơn nè sau đó mình có thể xóa bằng cái ngón tay không phải xóa mà là làm nó Ok, hôm nay make up đã xong và hơi kiểu rằng là hơi giống như cô giáo nhưng mà thực sự cô giáo cũng là một người đi làm mà Nói chung là hôm nay Vi đã make up đi làm và kết quả cũng hoàn thành nè Có được không các bạn? Các bạn có video make up nào mà muốn xem, muốn muốn xem hoặc là muốn Vi làm thử thì các bạn viết comment cho Vi nhé với lại các bạn đã thích video này thì bấm shop và bấm like còn bấm chung nữa nha Làm video các bạn, cảm ơn nhiều Anh nhau Bye bye